gió cuốn mây ngang giờ còn đâu đời biết trước đâu chữ ngờ sao vội phá? người đã bước theo ai rồi còn lại anh khóc thương bao ngày qua cô cắn chặt đôi môi nhìn bước em đi thật xa ngày gió nắng mưa tràn hoa em còn đây giờ bao ta phong ba mịt mù sao lại xa người có biết anh nơi này phần đời em giữa muôn trùng khơi những kỷ niệm đời ta từng có nhau đã vụt bay biết phải làm sao đây em người ơi duyên kiếp đã cho đôi ta cạnh nhau nhưng sao em nỡ đành lòng vùi trọn hết bao yêu thương đôi ta mơ mộng ngày còn bên nhau hẹn ước yêu thương cùng những mộng mơ đôi ta có nhau nhưng trời cao tại sao không thế cho đôi ta được bên cạnh nhau gió cuốn màn mưa đang bay lại đây góp nhớ người thương anh nay đã xa cây lá cũng biết buồn mà sao trái tim em vậy thì thôi anh sẽ cô đơn mong em được yên vui với người còn anh nơi đây cùng ngọn đèn hát hiu ôm bao nhiêu nắng mưa tràn hoa em còn đây giờ bao táp phong ba mịt mù sao lại xa người có biết anh nơi này phần đời em giữa muôn trùng khơi những kỷ niệm đôi ta từng có nhau đã vuốt bay biết phải làm sao đây duyên kiếp đã cho đôi ta cạnh nhau nhưng sao em nỡ đành lòng vùi tròn hết bao yêu thương đôi ta mơ mộng ngày còn bên nhau hẹn ước yêu thương cùng những mộng mơ đôi ta có nhau nhưng trời cao tại sao không thế cho đôi ta được bên cạnh nhau dù cuốn màn mưa đang bay lại đây góp nhớ người thương anh nay đã xa lá cũng biết buồn mà sao trái tim em vô tình vậy thì thôi anh sẽ cô đơn mong em được yên vui với người còn anh nơi đây cũng ngọn đêm biết phải làm sao đây em người ơi duyên kiếp đã cho đôi ta cạnh nhau nhưng sao em đã đành lòng vùi chôn hết bao yêu thương đôi ta mơ mơ ngày còn bên nhau hẹn ước yêu thương cùng những mộng mơ đôi ta có nhau nhưng trời cao tại sao không thể cho đôi ta được bên cạnh nhau sao trái tim em vô tình vậy thì thôi anh sẽ cô đơn mong em được yên vui với người còn anh nơi đây cùng ngọn đèn hát thiêu ôm bao nhiêu đây góp nhớ người thương anh nay đã xa cây lá cũng biết buồn mà sao trái tim em vô tình vậy thì thôi anh sẽ cố